máy lọc nước RO cao cấp Tân Á Đại Thành. Màng lọc RO sản xuất tại Mỹ bởi tập đoàn Dow, khử trùng diệt khuẩn tới 99,99%, cung cấp khoáng chất có lợi ở nguồn nước khoáng thiên nhiên. Máy lọc nước RO Tân Á Đại Thành tinh khiết chuẩn Mỹ. Hỗ trợ người tiêu dùng 1 triệu đồng khi mua sản phẩm theo chương trình 1 triệu máy lọc nước RO cho 1 triệu gia đình Việt. Tân Á Đại Thành tự hào thương hiệu quốc gia.